là coi như mình đã nắm chắc trong tay phần thắng về mình rồi hai hộp còn lại nó là hai hộp trợ các bác nhá và sau đây em xin phép được giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung sóng mặt này để cho các bác nào chưa chơi các bác sẽ hiểu hơn về nó đây đây là cái hột bầu cua mà em đã làm chip báo dung sóng mặt vào bên trong cái hột này rồi khi vào chơi mình chỉ cần luồn được một hột này vào thôi đó cái máy báo dung này thì mình đứng ngoài cầm này rút túi quần túi áo đâu cũng được còn hai hột này nó là hai hột trợ thau và đĩa có dùng thau đĩa chợ thau đĩa nào cũng được các bác nhá và để làm sao mà mình có thể biết được 6 mặt để mình đánh thì đây khi mà cái máy này nó báo rung ấy nó sẽ rung đủ 6 mặt cho các bác và mỗi mặt nó sẽ có một nhịp rung khác nhau bầu cua tôm cá nai gà đều có một nhịp rung khác nhau để cho các bác dễ phân biệt và đánh các nhịp rung này thì đều rất là dễ nhớ thôi đúng không ạ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 không dung là ở trong này chắc chắn sẽ có bầu nhá các bác nhá đó có bầu này thấy chưa ạ máy dung hai dài hai dài chắc chắn trong này sẽ có cá này các bác này đó có cá máy rung một giải một giải trong này là có gà nha các bác nhá đó có gà được chưa ạ máy rung một ngắn này một ngắn là trong này mình có cua này đó hẳn hai cua luôn ván này mình lời to này các bác này